Đây là phiếu báo có với nội dung là nhân viên công ty góp vốn kinh doanh. Đối với trường hợp góp vốn kinh doanh thì sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là công ty chúng ta góp bao nhiêu thì phản ánh số vốn góp bấy nhiêu vào tài khoản 411. Trường hợp thứ hai là góp bao nhiêu thì phản ánh vào tài khoản 411, còn số còn lại thì sẽ được phản ánh vào 1388. Tôi sẽ phân tích cho các bạn hai trường hợp góp vốn kinh doanh như sau. Trường hợp 1 là góp vốn bao nhiêu thì phản ánh vào tài khoản 411. Ví dụ như vốn góp của công ty là 2 tỷ. Đã góp được 1 tỷ rưỡi. Số còn phải góp là 500 triệu. Theo như trường hợp này, tôi sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 111 hoặc là 112 và có cho tài khoản 411. Số tiền góp là 1 tỷ 500 triệu. Đến lượt góp vốn lần thứ hai thì chúng ta lại phản ánh y như nghiệp vụ trên nhưng mà chỉ phản ánh số tiền còn phải góp là 500 triệu. Như vậy là tổng của hai lần góp này là bằng 2 tỷ. Còn trường hợp 2, chúng ta góp vốn bao nhiêu thì chúng ta phản ánh vào 111 hoặc 112 bấy nhiêu. Số còn phải góp chúng ta treo trên nợ cho tài khoản 1388 và có cho tài khoản 411 tổng số vốn góp. Sau này chúng ta góp tiếp số vốn còn lại là 500 triệu thì chúng ta sẽ ghi giảm tài khoản 1388 và ghi tăng 111 hoặc là 112 tức là nợ cho tài khoản 111 hoặc 112 và có tài khoản 1388. Số vốn còn phải góp là 500 triệu. Nếu như hạch toán theo trường hợp 2 thì à, chúng ta có thể nhận biết được ngay tổng số vốn góp của công ty là bao nhiêu thì các bạn nhìn ở trên bảng cân đối tài khoản các bạn sẽ thấy và số còn phải góp là bao nhiêu thì chúng ta nhìn trên dư nợ của tài khoản 1388. Đối với việc chia vốn góp ra để góp thành nhiều lần thì cũng sẽ có quy định Tức là từ khi công ty thành lập đến lúc mà công ty chúng ta góp vốn thì hạn trong vòng là 3 tháng tức là 90 ngày công ty phải góp đầy đủ vốn. Còn nếu như mà các bạn góp vốn sau thì sau này quyết toán thuế thì chúng ta sẽ bị phạt hoặc là cơ quan thuế bắt chúng ta sẽ giải trình. Theo hai trường hợp góp vốn này thì ở trên giáo trình số dư tài khoản đầu kỳ của tài khoản 1388 có số dư là 500 triệu, tức là số vốn góp cần phải góp Do đó, đối với chứng từ giấy báo có ở trong kỳ ngày mùng 3 tháng 3 là chúng ta còn phải góp thêm là 200 triệu. Lúc này chúng ta sẽ ghi giảm 1388. Các bạn vào ngân hàng, chọn thu tiền. Đối tượng các bạn chọn nhân viên góp vốn Tôn Thoại Nộp vào tài khoản ngân hàng công ty chúng ta Diễn giải các bạn ghi là góp vốn kinh doanh Ngày hạch toán là ngày mùng 3 tháng 3 Nợ cho tài khoản 112 và có cho tài khoản 1388 Số tiền góp là 200 triệu Số dư đầu kỳ của tài khoản 1388 là 500 triệu trong kỳ góp 200 triệu như vậy cuối kỳ 1388 nếu như không ai góp nữa thì sẽ là dư 300 triệu. Các bạn nhấn cất. Còn trong trường hợp mà công ty góp đủ vốn rồi nhưng mà chúng ta muốn bổ sung thêm vốn góp kinh doanh thì các bạn cũng thao tác tương tự như tôi vừa hướng dẫn nhưng tài khoản có sẽ là 411 chứ không phải là 1388 bởi vì chúng ta góp vốn thêm thì làm tăng thêm vốn góp kinh doanh nên do đó sẽ tăng tài khoản 411 và khi mà góp vốn kinh doanh thêm thì lúc này chúng ta phải làm lại tờ khai thuế môn bài cũng như là định mức lại cái mức lệ phí môn bài mà chúng ta phải nộp vào ngân sách nhà nước. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách hạch toán giấy báo có với nội dung là nhân viên góp vốn kinh doanh trên phần mềm Misa. Chúc các bạn học tốt!